nay. Ví dụ 1, con sẽ trả lời giúp thầy xem đặc điểm nào sau đây không phải là của mắt cận. Nào. Và đề bài này cho dưới dạng trắc nghiệm con sẽ chọn một trong bốn đáp án. A. điểm cực viễn xa hơn mắt bình thường. Cận à? Xa hơn mắt bình thường. Câu này không đúng rồi. Như vậy đáp án câu này là A luôn. Ta tìm những câu sau nhé. Không điều tiết thì điểm tiêu điểm nằm những vật nằm trong khoảng từ cực cận đến cực viễn Nhìn rõ những vật ở xa hoàn toàn đúng Như vậy đáp án của câu 1 sẽ là đáp án A à, Ngay sau đây chúng ta học sang một ví dụ tiếp theo Ví dụ số 2 à, ờ, Ví dụ số 2 cũng là ví dụ cho dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm Con sẽ chọn đáp án nào trong bốn đáp án sau đây Đề bài hỏi khắc phục tật cận, tật cận thị bằng cách nào? Đáp án A, đeo thấu kính phân kỳ bất kỳ không. Thầy không nghĩ đây là đáp án đúng. Ta xem cô B. Đeo thấu kính phân kỳ có tiêu điểm chung với điểm cực cận của mắt. Đây mới là đáp án đúng. Ta xem đáp án tiếp theo. Đeo thấu kính hội tụ bất kỳ và đeo thấu kính phân kỳ có tiêu điểm chung với cực cận của mắt. À, và tất nhiên thầy biết các con sẽ chọn giống thầy. Đáp án của ví dụ số 2 sẽ là đáp án đáp án B. Đáp án B.